và tiếp theo đây thì chúng ta sẽ đi vào bài của chúng ta ngày hôm nay đấy là bài TypeScript các kiểu đặc biệt Xin chào các bạn Chào mừng các bạn đã đến với khoa học uh, ờ, TypeScript thì trước khi vào bài ờ, lần này chúng ta sẽ chữa bài lần trước bài lần trước thì chúng ta đã học về các kiểu nguyên thủy trong TypeScript thì à, ba kiểu nguyên thủy là gì đó chính là boolean number và string xin à, chúc mừng các bạn đã có những đáp án đúng phần thưởng các bạn là một tràng pháo tay thật to và tiếp theo đây thì chúng ta sẽ đi vào bài của chúng ta ngày hôm nay đấy là bài TypeScript các kiểu đặc biệt thì à, có bốn kiểu đặc biệt trong TypeScript đấy là kiểu any, kiểu unknown, kiểu never và kiểu undefined and Các kiểu đặc biệt còn nhiều hơn cả các kiểu nguyên thủy đúng không? Chúng ta sẽ đi vào là kiểu dữ liệu thứ nhất. Đấy là kiểu dữ liệu any. Kiểu dữ liệu any any là kiểu vô hiệu hóa kiểm tra và cho phép sử dụng tất cả các loại kiểu một cách hiệu quả. Bây giờ chúng ta sẽ tiến hành ờ, thực hành một kiểu đặc biệt thứ nhất, là kiểu any. Chúng ta sẽ khai báo một biến bu bằng ờ, chu. Sau đấy biến bool này ta sẽ lại gán bằng kiểu string bool bằng vâng. quá nhanh chẳng hạn kiểu string không được ờ, gán lại cho kiểu boolean vì ờ, như ta đã học ở bài trước thì ờ, nếu chúng ta không khai báo kiểu đấy là kiểu gì thì nó sẽ nhận giá trị đầu tiên và nó sẽ gắn kiểu của biến ấy cho giá trị đấy còn ví dụ như chúng ta sẽ gắn kiểu Henry ở đây đấy, các bạn có thể thấy là biến bu của chúng ta sẽ có thể gá lại bằng ờ, biến string mà không hề báo lỗi gì chúng ta có thể in ra console chấm lốc biến bu chúng ta hãy cùng kiểm tra bằng cách uh, chạy chúng ta sẽ cùng chạy đây là lệnh nốt kiểu đặc biệt chấm z ts xin lỗi các bạn trời ơi cái quân què dĩ dây bà thôi xuống đây bà phiêu chiều rồi chúng ta đã bị lỗi uh, lúc biên dịch rồi xin lỗi các bạn tôi bị nhầm cú pháp build file chúng ta phải dùng lệnh tsc cách kiểu đặc biệt.ts Như vậy là chúng ta đã build thành công. Đây, kiểu đặc biệt.cs đây. Bây giờ chúng ta sẽ chạy. Chạy mới dùng lệnh nốt kiểu đặc biệt.cs này. À, chúng ta đang bỏ console ra. Đây. À, chúng ta phải build lại đã. kia thành công chạy đây đã in ra quá nhanh này các bạn có thể thấy là kiểu Andy thì chúng ta có thể đổi kiểu ờ, biến dữ liệu có thể là boolean number hoặc là string chúng ta cùng đi sang kiểu dữ liệu tiếp theo trong ờ, TypeScript đấy là kiểu unknown kiểu dữ liệu unknown cũng tương tự như kiểu Andy thì không đề cập đến bất kỳ kiểu dữ liệu cụ thể nào nhưng uh, có thể thay thế và an toàn hơn là kiểu any. TypeScript sẽ ngăn cản không cho kiểu unknown được sử dụng trừ khi bạn uh, cắt kiểu dữ liệu này. Chúng ta sẽ cùng xem trong uh, ví dụ sau đây. Như các bạn có thể thấy trong ví dụ là biến x của chúng ta đặt bằng kiểu unknown và chúng ta gắn giá trị là string. Sau đấy chúng ta lại đổi lại thành kiểu object đối tượng nhưng hệ thống vẫn không báo lỗi lúc in ra chúng ta vẫn in ra là một object thì ờ, thì nó cũng gần giống kiểu any phải không ạ nhưng trong một số trường hợp thì ờ, nó sẽ báo lỗi và chúng ta sẽ phải cắt chúng ta cùng đến với kiểu dữ liệu đặc biệt tiếp theo đấy là kiểu never kiểu never sẽ true ra lỗi bất cứ khi nào nó được xác định hay được gắn giá trị và kiểu never này cũng rất hiếm khi được sử dụng và bây giờ chúng ta sẽ đi vào ví dụ với kiểu never đầu tiên thì à, chúng ta sẽ khai báo kiểu bu bằng never đây không có lỗi gì nhưng sau khi à, ta gắn giá trị bu bằng vâng, chu chẳng hạn mà này vừa viết bu là nó đã lỗi luôn rồi đây kiểu bu chúng ta không thể gán kiểu cho kiểu never và ta sẽ đến với kiểu ờ, cuối cùng kiểu này thì không được sử dụng nhiều trừ khi bạn uh, enable strict null check ở trong file tsconfig.json chúng ta sẽ đi vào ví dụ để hiểu rõ hơn chúng ta cùng đi vào ờ, kiểu dữ liệu đặc biệt cuối cùng trong bài hôm nay Đó là kiểu undefined ờ, và none đầu tiên thì chúng ta sẽ khai báo bằng biến x là kiểu undefined không có lỗi gì ta sẽ gắn x bằng a bạn có thể thấy là lỗi này giá trị a không thể gắn cho kiểu unify kiểu unify thì chỉ nhận một giá trị đấy là unify và chúng ta sẽ khai báo một biến y tiếp biến y này ta sẽ có kiểu là kiểu null có lỗi gì nếu ta gán giá trị thì sao y bằng 5 đây cũng nói luôn giá trị 5 không thể gán cho kiểu nôn ta cũng chỉ à, có thể gán giá trị bằng luôn thôi chúng ta sẽ cùng à, lốc ra kiểu dữ liệu của hai biến này type of h oh, xin lỗi ạ Ctrl C Ctrl V chúng ta thay x bằng y rồi chúng ta sẽ cùng uh, kiểm tra xem hai cái trò vi sẽ trả về kiểu dữ liệu gì chúng ta sẽ gõ câu lệnh để biên dịch tsc kiểu đặc biệt chấm ts nốt kiểu đặc biệt chấm gs đây kiểu trên là kiểu anify còn là kiểu dưới là kiểu object Bài tập của ngày hôm nay là hãy điền vào chỗ trống.